thì hôm nay mình sẽ nấu cái món này cho chồng mình ăn và cho Peter ăn đây là lần đầu tiên Peter ăn à, bún riêu cua đồng do mình nấu luôn á thì à, mọi người hãy cùng à, vào bếp và nấu món này cùng với mình nha à, mọi người ơi bây giờ là mình có chuẩn bị à, mình có bóc một ít hành hành củ và một ít tỏi rồi thì bây giờ mình sẽ sắc ra nha mọi người à, đừng có quan tâm cái bếp bừa bộn của mình nha mình chưa có dọn dẹp á thì bây giờ mình sẽ sắc hành ra à, tỏi này á là tỏi cô đơn đó mọi người tại vì chồng mình là thích ăn tỏi cô đơn lắm nên là mình à, chỉ có ăn tỏi cô đơn thôi mà với lại được cái là tỏi cô đơn á nó nó dễ ờ, dễ bóc hơn bóc nó nhanh hơn đó bây giờ mình sẽ sắc hành ra thì mọi người cứ sắc miếng miếng ra hoặc là mọi người sắc tùy theo mọi người thích là được Peter thì Peter đang ngủ rồi thì mình cũng tranh thủ là mình nấu á <clears throat> cái bếp của mình à, mình chưa có sắp xếp và chưa có dọn dẹp lại á thì để mai mốt mình sẽ mua một cái kệ mua một cái kệ à, kệ ở để à, cái cái cái cái bồn rửa chén đó mọi người còn cái kệ này là cái kệ hồi xưa mình ở nhà trọ xong rồi mình mang qua mình để đồ để nước mắm để gia vị đồ chồng mình thì đi rửa xe rồi rồi bây giờ là mình đã sắc xong tỏi và hành xong rồi mọi người bây giờ mình sẽ thái cà chua nha cà chua thì thường thì mình sẽ thái muối câu nếu mà mọi người thích sắc nhỏ hơn thì cũng được trời ơi con dao nó cùn hôm nay là mình làm à, bún riêu bún riêu cua đồng cho chồng mình ăn với lại cho Peter ăn thử luôn cho lần đầu tiên Peter ăn à, bún riêu luôn thì Peter thì ờ, Peter cũng chưa có ăn gia vị được các mọi người nên là ờ, mình nấu bún riêu nhưng mà mình sẽ không nêm trước khi mình nêm á, thì mình sẽ múc ra cho Peter mình bỏ riêng ra cho Peter sau đó mình sẽ nêm sau cho mình ăn và chồng mình ăn đó đó là cách mình làm cho Peter ăn cùng với lại ba mẹ luôn đó mọi người đó bây giờ là cà chua mình đã thái muối cao xong rồi tỏi và hành cũng xong à ở đây mình có mua một cục tiết đó mọi người mua một cục nhỏ thôi mình không có biết là làm tiết đông nên là mình mua tiết đông sẵn luôn à, cái này cắt sao ta mình cắt hình ờ, hình chữ nhật đi Mọi người ơi, mọi người nếu mà mọi người thấy video của mình chưa có hay hoặc là chưa có tốt ở chỗ nào á, mọi người để lại cho mình một bình luận để mình uh, cải thiện cái à, cái video của mình nó hay hơn để có nhiều người coi và ừ, để cái video của mình nó thú vị hơn đó mọi người hoặc là cái cách của, nói chuyện của mình như thế nào mọi người bình luận cho mình biết với nha đó bây giờ là mình cắt tiết xong rồi nè thì ờ, bún riêu thì phải có tiết chứ ha mọi người ha đó và mình có mua một ít uh, nấm nấm này là nấm rơm mình có mua một ít nấm rơm nữa bây giờ cái mâm uh, cái mâm gia vị của mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi à còn đậu hũ mình thì mình uh, sẽ mua đậu hũ non và mình bỏ vô máy chiên không dầu để mình chiên nha mọi người ơi bây giờ là đậu hũ non á mình đã lấy ra rồi nè trời ơi, cái đĩa màu trắng với đậu hũ màu trắng nó không có nó không có lấy nét không có thấy gì hết trơn không biết mọi người có thấy không ta đó đây nè mọi người ơi đây là đậu hũ non mình đã lấy ra rồi nè bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi chiên không dầu nha nồi chiên không dầu chứ không phải là máy chiên không dầu đó. bây giờ mình sẽ xếp xếp ờ, đậu hũ vô xếp đậu hũ vô xong rồi sau đó mình sẽ bỏ vô cái máy cái nồi á mình chiên thì mình thích ăn đậu hũ non hơn là đậu hũ chiên sẵn ở ngoài chợ cho Peter ăn luôn Peter cũng thích ăn đậu hũ lắm à, mọi người ơi bây giờ mình đã xếp á, xếp đậu hũ vào trong cái nồi chiên không dầu rồi thì bây giờ mình sẽ xịt một ít uh, dầu lên nhé để cho cái uh, đồ út của mình nó không có bị khô á đó xong sau đó mình cho vô nồi chiên không dầu nha mọi người ơi đây là cua đồng mình mua ở ngoài chợ nha thì cua chợ cua cua đồng này là xay sẵn đó mọi người thì mình sẽ uh, bỏ vô cái tô và mình uh, lọc nha thường thì mình sẽ không có lọc bằng rây mà mình sẽ đổ nước vô đây nước này là nước mình uống hàng ngày ấy mọi người chứ mình không có lấy nước ở trong ờ, bồn hoặc là lấy nước hàng ngày rửa chén nha thì mình sẽ đổ vô đây rồi sau đó mình ờ, mình khuấy cho cái ờ, cái cái cái thịt cua với lại cái cua mà xay á nó tan ra trong nước nha đó xong sau đó mình chờ khoảng 30 giây đó bây giờ cua với lại nước nó hòa quyện vô với nhau rồi nè mình sẽ chờ khoảng 30 giây sau, sau đó mình sẽ đổ vô vô cái nồi khác nha tại vì mình không có lọc không có lọc qua rây á mình lọc như vậy là mình sẽ lấy được cả thịt cua luôn nha mọi người còn lọc qua rây á cái thịt cua nó bị dính ở trong rây rồi mọi người à, bây giờ là nước thứ hai rồi này mọi người thì thường mình sẽ lọc nước cua này khoảng à, hai ba nước có khi tới 4 nước để cho mình lấy được hết hết cái thịt cua á đó mình cứ quậy như vậy để cho thịt cua nó tan vào trong nước thường cua này, này nó sẽ đóng cục cục, cục với nhau á nên là mình sẽ bóp ra để cho nó nó hòa quyện vô với lại cái nước để mình có thể lấy được thịt cua bây giờ mình sẽ đổ vô cái nồi đó và thịt cua nó đi cùng với nước luôn còn cái cặn cua cái cái vỏ cua nó sẽ lắng xuống bây giờ mình sẽ lọc thêm một nước nữa nha mọi người cho ít nước thôi để mình có thể lọc được nhiều lần á thì nếu mà mọi người có lọc và ờ, thích lọc bằng rây cũng được tùy theo ý thích của mỗi người thôi cái này là mình nấu theo cách của mình mọi người ơi trong lúc mà mình chờ cho cái đậu hũ nó chín ở trong ờ, nồi chiên không dầu á thì bây giờ mình sẽ đi nấu nước nước lèo nha <coughs> thì bây giờ là cái nồi của mình nó cũng nóng rồi nè đó mình sẽ cho dầu vô nha để mình à, phi hành tỏi á rồi chảo nóng rồi mình cho hành vô và tỏi vô nha thơm quá mọi người ơi mình thì mình sẽ ăn à, cái hành củ hành củ tươi phi lên chứ mình không có mua hành à, hành phi ở ngoài chợ tại vì mình quên đó mọi người chứ không phải là vì sức khỏe hay gì đâu <laughs> đó, bây giờ mình sẽ chờ cho hành với tỏi thơm lên nha à, lý do vì sao mà mình cắt cái củ à, củ tỏi này cho nó to như vậy nè chứ mình cắt đôi thôi chứ mình không có bằm nhỏ hay là thái nhuyễn gì hết á tại vì chồng mình thích ăn à, cục cục như vậy á thì nó sẽ bùi hơn sẽ ngon hơn tại vì tỏi cô đơn là ăn như vậy nó sẽ ngon hơn đó mọi người ăn thử đi ngon lắm đó, bây giờ mình sẽ chờ cho hành tỏi thơm nó gần thơm rồi mọi người bây giờ mình sẽ cho tiếp à, một nửa của cà chua thôi tại vì nếu mà mình cho hết cà chua thì lát nữa mình sẽ cà chua nó mềm hết thì cũng không ờ, không hay lắm bây giờ mình để lại một, lại một ít để lát nữa nước sôi á mình sẽ cho vô tiếp còn bây giờ mình cho vô một ít để cho cái nước nó ngọt hơn thôi mình chờ cho cà chua nó mềm mềm một chút đi rồi mình sẽ cho nước vô từ hồi giờ mình tài là làm video ờ, ăn uống thôi mình không có quay lại cái lúc mà mình không có quay lại cái lúc mà uh, nấu á mọi người tại vì á bình thường là mình nấu cho nhanh là mình tranh thủ lúc Peter ngủ ừ, ba Peter thì đi làm rồi nên là mình tranh thủ cái lúc mà ba Peter ơ uh, Peter ngủ á thì mình uh, nấu cho nhanh cho xong nên là mình cũng không có thời gian để quay video á mọi người không có quay lại quá trình nấu còn hôm nay là có ba Peter ở nhà ba Peter uh, nếu mà Peter dậy á thì uh, có thể là Peter ở với ba Peter nên là mình có thời gian á mình sẽ mình quay cái video quá trình mình nấu như thế nào mình thì nấu ăn cũng được thôi chứ cũng không ngon lắm đâu chẳng qua là à, ăn được chung là ăn cũng được mình quay lại cho mọi người coi giống như là cũng làm một cái cái video hoặc là làm những video một cái kênh mà để mình ờ, lưu giữ lại những cái khoảnh khắc á ví dụ như là hôm nay mình nấu bún riêu đúng không thì đấy là lần đầu tiên Peter ăn bún riêu uh, do mẹ nấu đó thế là mình cũng thích làm video nữa mọi người để cho mình uh, suy nghĩ là à hôm nay là phải làm cái gì làm video như thế nào sắp xếp công việc đó cái cái nồi trên không dầu nó báo là uh, cái đậu hũ của mình xong rồi mọi người rồi <laughs> thơm rồi nè mọi người ơi thì mình sẽ làm video này mình ghi lại à, những cái kỷ niệm là một à, cái video để là lưu giữ những khoảnh khắc Peter lớn lên hàng ngày rồi mình cũng thích làm video tại vì ở nhà mọi người ở nhà với em bé cả ngày xong rồi mình sẽ bị lu mờ cái cái não của mình nó sẽ không hoạt động nhiều á khi mình làm video thì mình sẽ có công việc mình sẽ đỡ đỡ chán hơn đỡ buồn chán hơn đây là cái nước à, nước cua hồi nãy mình lọc á mọi người bây giờ mình sẽ đổ vô nha đó mọi người thấy là nước cua với lại thịt cua là có trong đây luôn mình quên người ta dặn người ta cho mình gặt rồi nên là mình giờ mình chỉ có nước thịt cua thôi bây giờ mình sẽ đổ vô nè cái này là mình cắt mình nấu theo cách của mình thôi nha mọi người cái này là mình nấu theo cách của mình nha nên là không có phải là theo một cái là bún riêu cua miền Tây hay là bún riêu cua ngon nhất hay là không phải nha cái này là mình nấu theo cách của mình thôi kinh nghiệm mà bao nhiêu năm nấu ăn của mình đó xong sau đó mình à, nước đây là nó, nó chưa có đủ mọi người vẫn còn ít lắm mình sẽ cho thêm một ít nước nữa rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để mình chờ cho cái nồi nước lèo của mình nó sôi lại nha thì trong cái này mình sẽ đi coi à, cái à, đậu hũ của mình nó ok chưa nha Mọi người ơi, bây giờ cái đậu hũ của mình đã nấu xong rồi mọi người <clears throat> Nhìn cũng không có ngon lắm Tại vì cái đậu hũ non này mình mua ở cái chỗ bà bán cho mình uh, Bả bán cho mình cái đậu hũ để lâu rồi mọi người ơi Nên là nó nó không có nhìn ngon lắm Nó cứ móc móc xong rồi nó không có Nó không có được đầy đặn á Tại vì lần trước mình làm là ngon lắm Lần này đậu hũ bị dở rồi thì bây giờ nấu xong rồi thì mình cũng sẽ bỏ ra để mình chờ cái nước nồi nước lèo của mình nó nó chín á nó sôi á thì mình sẽ cho đậu hũ vô thì bây giờ mình sẽ gấp đậu hũ ra mình để sẵn ở đây đổ ra luôn cho nó nhanh mọi người ơi bây giờ là cái nồi nước lèo của mình nó cũng sôi rồi đó mọi người bây giờ mình sẽ vớt bọt ra nha hỏi thơm mùi cua quá mình sẽ hớt bọt ra cho nước nó trong nè trong khi đó mình sẽ cho cho nấm nấm nấm trong khi đó mình sẽ cho nấm rơm vô luôn nha mọi người rồi mình sẽ bớt bọt ra cho nước nó trong nhìn cái nồi à, cho mọi người coi cái nồi à, nước lèo bún riêu của mình này rất là chất lượng luôn rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp theo tiết nha mọi người mình sẽ cho tiết vô và mình sẽ cho tiết và cái cà chua hồi nãy mình mình còn để lại á mình cũng cho vô luôn nha mọi người còn đậu hũ thì mình sẽ cho sau cùng rồi bây giờ mình sẽ chờ cho cái nước nó sôi lại à còn một cái nữa cái này là riêu tôm cua á ơ riêu tôm thịt đó mọi người mình mua ở bát hát xanh nha thì nước sôi lại mình cũng cho cái này vô luôn do là mình đi đi bát hát xanh mình thấy cái này bán ngon quá cái là đó là lý do mình có nồi bún riêu hôm nay rồi bây giờ mình sẽ bóc ra nhìn rất là hấp dẫn ha mọi người ha riêu tôm thịt bây giờ mình sẽ cắt một cái lỗ nhỏ thôi và mình sẽ bóc ra mọi người mình dùng cái đũa này đi bóc viên viên cục cục cũng được tùy theo mọi người thích ăn to hay ăn nhỏ cái này là cái lỗ này nó hơi nhỏ mọi người mình sẽ to cái cho cái lỗ nó to hơn một chút kéo đâu rồi đó, to hơn nhìn cái viên nó to hơn mọi người ơi bây giờ là cái nồi nước của mình nó sôi lại rồi mọi người thì à, sau khi cho cái riêu tôm thịt đó vô thì giờ nước nó sôi lại mình sẽ vớt cái à, cái bọt ra nha để cho cái nước nó trong hơn ngon hơn đó trời ơi đã bụng quá <laughs> nấu cái nồi này cả buổi sáng chồng mình cũng đói bụng lắm rồi bởi Peter thì Peter ảnh chưa có dậy cái dây thòng lọng quá rồi bây giờ nước sôi rồi thì mình chỉ nêm lại đó là xong thì ở đây mình có chuẩn bị một uh, cái nét nào thì ở đây mình có chuẩn bị một chén uh, chén bún thì bún này là bún uh, bún cộng nhỏ mọi người chén này thì mình sẽ để riêng cho Peter nha bây giờ mình sẽ múc cái uh, cái nước cái nước uh, bún riêu cua này nè chưa có nêm nha mọi người đó mình sẽ múc để để riêng cho Peter lát nó nguội một chút á thì cho Peter ăn cùng với lại mình và chồng mình luôn nha cho Peter ăn cùng với ba mẹ luôn thì mình sẽ lựa những cái cái cục uh, cục nấm to to một chút cho Peter ăn nhai chứ ăn mà ăn cục nhỏ là ăn nút luôn á rồi mình sẽ cho Peter hai cục uh, riêu tôm thịt mình sẽ múc nhiều nhiều cái nước ờ, cái nước thịt cua này nè rồi cho Peter một củ tỏi luôn mọi người ơi Peter ăn tỏi quen rồi à mình quên giờ mình phải mình sẽ cho cho đậu hũ vô nha mọi người rồi cho đậu hũ vô luôn đó bây giờ cái nồi của mình nó hoàn hảo hơn rồi thì à, mình sẽ cho Peter hai cục à, hai cục à, hai cục đậu hũ mọi người đó rồi cho một ít uh, ngò gai với lại ngò rí lên thì uh, cho Peter ăn hành ăn ngò cho nó quen mùi quen vị luôn đó vậy là chén của Peter xong rồi mình sẽ để riêng ra nha còn cái này bây giờ mình sẽ nêm mình sẽ nêm một ít uh, hạt nêm nêm vừa ăn nha mọi người một ít đường rồi một ít muối à, mình không có nêm bột ngọt nha mọi người ơi đó vậy thôi mình chỉ nêm cơ bản vậy thôi nhà mình cũng ăn à, nhạt lắm rồi bây giờ mình sẽ ném lại cái cái nồi bún riêu của mình Bây giờ mình sẽ nêm à, nếm lại cái nèo nồi bún riêu của mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nếm lại cái nèo nồi Bây giờ mình sẽ nếm cái nồi bún riêu của mình xem có vừa chưa nha. rất là ngọt mọi người ơi không có mặn lắm để lát nữa nếu mà mình ăn mặn mình sẽ cho thêm ờ, nước mắm rồi mình sẽ tắt bếp nha à thôi để riu riu đi bây giờ mình đi trụng rau đã à. mọi người ơi bây giờ là mình đã nấu xong và mình múc ra tô rồi nè thì đây là của chồng mình đó nhìn rất là hấp dẫn luôn và đây là của mình nha bún riêu nhà nấu bún riêu cô đồng nhà nấu chất lượng còn đây là đĩa rau của mình để nó bị à, bị đen rồi mà không sao gì vẫn hấp dẫn còn đây là của Peter nha thì hồi nãy là mình để cái chén cho nó nguội á xong rồi bây giờ mình bỏ ra cái này cho Peter nè đó có cả rau à, rau luộc luôn và tráng miệng là cái này là rau muống luộc nha mọi người còn tráng miệng là saboche đó một bữa ăn à, cả nhà đều đầy đủ chất dinh dưỡng Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Peter nha ở kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay mình uh, nấu bún riêu cô đồng cho Peter và cho um, hai vợ chồng mình ăn luôn à. Bây giờ mình đã nấu xong rồi Đúng rồi, con uh, giới thiệu đồ ăn đi Giới thiệu đồ ăn cho mọi người đi Đây là dĩa rau sống của mình á Để chút cái nó thâm đen luôn Mình không có biết làm sao để cho nó hết thâm mọi người Nên là mọi người có cách nào mà trụng rau mà nó không bị thâm á mọi người bình luận cho mình chị mình với nha à Peter thì mình cũng chuẩn bị cho Peter ăn bún riêu luôn đó, cả nhà đó. còn chồng mình thì à, cũng ăn nhưng mà ăn ngoài camera cũng ăn cùng với lại cả nhà cũng ăn cùng với mình với lại Peter nhưng mà không ăn trong camera ăn vậy cho nó ngon cho nó tự nhiên đó mọi người Có mời cô chú chưa Peter nó thích này nó nó nó, nó thích mút nè ừ con những ờ, nay con mút ăn đi đó hả <laughs> giỏi đúng không à, bây giờ mình sẽ à, trước khi ờ, ăn á, thì mình sẽ uống nước cho mọi người mình sẽ uống sữa đậu nành ban chanh không? Có rau đây nhá <laughs> Bây giờ mình à, sẽ vắt chanh nha mọi người Hôm nay mình đi chợ mình à, mình quên mua mình quên mua mắm tôm rồi nên là mình sẽ chấm với lại à, nước mắm nha mọi người bây giờ mình sẽ trộn đều lên cái này mình bỏ hơi ít nước rồi ngon không Peter bún riêu cô đồng mẹ nấu ngon không Peter mình sẽ cho một ít rau muống luộc vô một ít trong bún bào và hoa chuối nha Rồi mình mời mọi người nha Cái này là riêu tôm thịt đấy mọi người Bây giờ mình sẽ ăn thử nha ừ. Hmm. Bị vừa mọi người Riêu tôm thịt thì nó hơi mặn một chút Bởi vì mình nêm nhẹ đó đói quá Hôm nay mình cho Peter tập dùng thìa luôn đó mọi người Mình nêm cũng hơi nhạt nên mình sẽ cho một ít nước mắm vô ăn đi Peter ăn bún đi kìa để mẹ chỉ cho rồi há mồm ra mâm mâm mâm mâm mâm Peter nó chơi mà mọi người ơi Ăn miếng đi Levita đây là lần đầu tiên Peter ăn ăn bún với mọi người bún riêu cua đồng nên là ăn hơi nghịch ăn thử đi ngon lắm nghịch không à lát nữa dọn mệt luôn thử này đi Peter ăn này không ăn saboche nè ngon không Peter nó ham chơi mọi người nó không ăn luôn

Mọi người ơi, <clears throat> bây giờ thì mình uh, giúp Peter ăn thêm vài miếng bún nha Mình thì mình cũng no rồi á, này mình múc hơi nhiều Thì uh, uh, mình cũng xin dừng video tại đây uh, Mọi người nhớ cho mình một đăng ký, một like và một share nha Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha Bye bye cô chú đi Peter <laughs> Bye bye cô chú nha Bye bye cô chú nè Peter bye bye cô chú đi nè